sapau ke luyo bong lu ku muan che ku te che lu ko ku chi bao tia ke lu yo mo tam bao li no yo kun zo bao ku te chi nyo to ko cũ mua thân tró cũ cho kỹ lũ sau lo trâu có chuyện gió cá khu xí ly thâu cơ chỉ mua nụ ghi thâu cơ có khó tiên trí nữ trôi gió cũ lũ có muốn đưa xí lời 療う ជីបោទាកេលូយមោតំបោលីណូយកគុនសអបោគូទៅជី shi từ chi mô cú ít lìa nhau hầu nương drop lỡ